tới năm 27 là muốn, mới muốn có con thì em mới đi khám bác sĩ ờ, đông tây y bác sĩ mới nói là thôi bây giờ là bị tinh trùng nó không có đầu cho nên nó rất là khó có con thì bắt đầu mới đi bóc thuốc nam thuốc bắc uống uống được uh, hết năm uh, ờ, 2017 á nó cũng không có luôn xong rồi mới nản thì là nản luôn nản quá rồi mới 2018 là nhậu gần năm xong rồi lúc đó là vợ em á mới uh, mới buồn kêu em bỏ nhậu nói em không có bỏ nhậu được thế thôi ngồi trước cửa luôn ngồi trước cửa quán đó rồi uống nước nó có gì vậy nó có quà tặng cho em xã nè ừ. cái nó quà gì cái em lấy ra cái hộp lấy ra cái hộp cái mở qua cái là lấy lúc mình lật lật lật là mình đọc nhìn xong cái cái cái hình cuối cùng á là cái que thử thai ừ. Dạ, nó nó hai dập rồi lúc đó là cái này mình phúc của là nó nó xỉu dạ nó cực kỳ nó cực kỳ hạnh phúc luôn lúc ừ. đó em tự nhìn vô cái em khóc luôn nhìn như vậy em cái em cũng khóc luôn <laughs> em, em hai đứa em nhau khóc quá trời khóc luôn ôi ơi hai vợ chồng mạnh mẽ quá cá tính Thiệt quá luôn, trời đó nghe nè em trai em đeo con vậy rồi đi đi tới đi lui rồi cái tay nó có nặng không vậy đúng rồi thôi anh uống nó có nó có ảnh hưởng không nhai nó có bị lâu lâu nó có bị cứng vô cái răng của mình à. không dạ cũng uh, em quen rồi chỉ uh, có điều là ờ, ăn gà mà xé thịt ra thì nó hơi khó hơn dạ mời hai em giới thiệu về mình à. em tên thật là nguyễn thị ngọc trinh nhưng mọi người thường gọi nickname của em là triệu bo dạ năm nay em 32 tuổi à, em uh, buôn bán kinh doanh về phụ kiện thời trang à, với lại xỏ khuyên bơ sinh đó. bây giờ là giới trẻ làm nhiều à. dạ cái lỗ tai em như là xỏ hết luôn phải không dạ chưa <laughs> vẫn còn thường người ta là triệu view triệu like thế nên là triệu bo dạ thật ra tên bo tên mẹ của em à, hồi nhỏ thì thường thường à, người ta hay gọi em là bo con hay là con của mẹ nên giờ lớn là vẫn là tên bo luôn à nhưng mà tại sao lại bỏ chữ triệu vô dạ họ có ngoại em à, à có ý tức là triệu là của ông ngoại còn bo là của mẹ ừ. cho nên là nickname là triệu bo chứ không à. phải là bo một triệu hiểu không đó, đó. bây giờ mời chào dạ, chồng. Em ờ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Dân. Thì em tên là Phương Phương Gốc và tên thiệt của em là Nguyễn Thành Phương. Em 32 tuổi. Thì em đang làm xong nghệ thuật ừ. với lại bà xã em ôi ôi chị ơi Có nghe cái nickname là full à, rock như vậy là chắc chắn đây đã từng tham gia trong một cái chương trình nhạc rock hoặc trong một nhóm nhạc rock gì đúng không đầu rock đi em dạ em thì tên em phương rock thôi chứ em ờ, chơi bolero anh ơi bây giờ người ta làm tha thu à. phong cách của người ta vậy Nhìn nó đúng không, sao thì... bolero quá vậy ừ thì kệ chứ trời ừ. hát thử câu đi dạ. <laughs> nhiều lần ngập ngừng muốn ấy tiếng yêu đương sao không thành công? dạ, cái đó là dạ. phải bolero không dạ. cái đó nhạc hoa mà <laughs> rồi sao hai đứa gặp được nhau chắc đi xăm đi xăm gặp nhau á đúng không dạ vợ dạ, chồng em mà quen nhau lâu rồi từ còn thời đi học á à vậy đó hả dạ. đó là chưa có một cái gì trên người dạ chưa có gì hết tượng dạ. đầu tiên của các em gặp nhau là gì cái tượng đầu tiên là lúc mà đi học về bạn em ờ, chở em trước cổng trường á à. đang chờ mang bạn về chung thì ờ, tự nhiên sau lưng em dẫu cái bóp dẫu cái bóp cái ai trời cái gì quay qua cái là thấy bả ừ. cái ba làm là sao vậy lộn người bả nhìn em bả tưởng đâu là bạn bả giả lộn người đó giả lộn giả lộn nó có đâu thì bả đang đi với bồ bả nữa rồi xong rồi em mới đi rồi trò nhỏ nào cũng dễ thương quá vậy ta trò nhỏ nào cũng dễ thương quá vậy ta thì ờ, sau mấy ngày đó là em bắt đầu mới mới để với bả mà bả lúc đó bả cũng đặc biệt lắm anh khi mà đi học á là lúc nào cũng đeo cái lắc chân mà len can len can len can vậy đó đó khi mà em vô thì cái lớp em là ngồi gần ngay phòng giám thị còn vợ em là lúc đó là đi học luôn luôn đi trễ mỗi lần mà bả vô là cái trường im đen nghe lén cái lấy cái lấy cái rồi xong nhìn ra cửa là biết phải vô hiểu mà nhưng mà sao đi trễ quá vậy do do do do làm điệu quá đúng không dạ đúng rồi do hơi điệu <laughs> trường học mà nó dài không mà từ thứ hai cho tới thứ bảy luôn mỗi ngày một bộ mỗi ngày một kiểu tóc mỗi ngày một đôi giày quá điệu ờ. ở nhà là lúc ấy mẹ sửa soạn cho hay tự em dạ tự điệu mì ngọt ngọt và dẻo lắm <laughs> nhưng mà đến lúc nào thì em mới biết chồng em à, để dạ, ý bạn em bạn em sinh số thì em mới biết đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là thích thích nhau cũng dài lắm nó mới thích nhau mấy tháng rồi ngày xưa thì đâu có số điện thoại di động đâu ngày xưa xin hồi bàn phương xin bạn em mà em không có cho rồi xin phải hai người luôn á rồi không biết sao tiền hôm đó vuông bụng gì á cái cho số điện thoại mà cho số hồi bàn rồi phương gọi lên tổng đài phương dò kiếm địa chỉ nhà sau này mới mới mua di động rồi mới mới mới mới, mới điện ra mới nhắn tin làm quen cái kiểu rồi lúc đó là cô này là của con người chở đi dạ lúc đó em cũng chỉ muốn làm bạn làm bạn nói chuyện tâm sự nói chuyện chơi thôi anh sau đó là cái bạn đó với lại dạy em thì mới ờ, có mâu thuẫn hay gì đó thì mới không quen nữa không chở đi học nữa oh. thì lúc đó em mới bay vô an ủi cái kiểu đồ đến <laughs> khi nào thì em mới có cảm tình với phương à, hình như là em nhớ là hình như cũng phải ờ, ba bốn tháng sau á lúc đó à. vẫn học 11 phương rồi khi nào thì em mới tới nhà của bo à. cái đó chắc uh, cái bữa mà đám cưới của anh dạy em ở nhà mới sửa sang nhà cửa lại cho chuẩn bị đám cưới thì lúc đó em mới qua em ờ, phụ sơn cửa sơn nhà đồ mà lúc đó là hai đứa là chính thức yêu nhau rồi đó phải không yêu nhau được 5 năm luôn có nghĩa là năm sau em mới tới nhà em chỉ đứng xa nhà thôi mà đứng gần gần, gần lại chút cái ừ. gần cái đứng trước cửa nhà vậy thôi chứ chưa vô nhà chưa bao giờ vô nhà hết khi mà làm mệt quá rồi đó đang làm cái mệt mệt cái em cũng quên quên cái cởi áo qua cái cái ông về vợ ông già ông vô ông thấy mới trời này xăm nhiều với mày vậy <laughs> dạ, em thì ở về giấu đâu có biết đâu xong bắt đầu là lúc đó là quýnh quán rồi mà ông cũng nói nói mấy câu đó thì nó nhìn nó đàng hoàng nhưng mà xăm thấy nhìn thấy ghê quá thì ơi cái gì mình bận áo rồi vô cái đừng có để nó cầm tay đánh giá và lúc à. đó còn khó khăn dạ Đúng rồi à. thì lúc đó thì em em nói như thế nào với gia đình dạ thì nó là chị tại vì là chỉ là sở thích thôi chứ thật sự không có quậy phá gì hết ông này cũng mê xăm từ nhỏ rồi đúng không dạ thì ngoài cái mê xăm ra đó thường á những cái tay mà thích xăm á là thích có thêm những sở thích khác ví dụ dạ. như xe cộ nè À thích mô tô xăm thì là phải đi xe xe đổ xe đổ, đổ đó. đó xe mà dạ. màu á anh ấy có có có mê xe đổ dạ có thích đi đổ xe ngày xưa đi uh, xe quay bô đam nè nịnh nịnh nịnh nịnh nịnh đầy đường nhé hồi nhỏ lúc mà em tuổi ờ, cũng 13 ờ, 14 tuổi xong cái lúc đó là ở nhà mới đòi ba em mà mua chiếc xe về đó mua chiếc xe về xong có bắt đầu đi chơi với kiểu rồi ông mới ờ, giúp nhà cũng khó khăn cho nên ông cũng bấm bụng muốn mua cho em chiếc quay về mua về là em vừa mua về là em quậy banh tô lông nó liền tháo ra sơn màu khác rồi bắt đầu độ lên là xưa cam sông nồi dinh lớn gì đó vô đam gì đó chờ em độ lên chạy thời gian nó sau này cái quen bả cũng lấy xe đó chở đi chơi mà xưa mà cái mấy chiếc xe chạy vậy là vợ là ngầu rồi chạy cái cái mặt là ngầu rồi cái bữa đó đi nhìn đi sinh nhật bạn em cái cũng có hơi men cũng xỉn xỉn cái đang chạy về Tối có hai thằng ờ, kia đi với xe khác tấp vô đầu xe em nẹt này nẹt vô em Trời mày nẹt tao hả Chạy Rồi hai người mới chạy đua luôn Đua thì qua tới ngay cầu uh, Nhị Thiên Đường Thì vừa qua dốc cầu đó Thì thường thường em chạy quán tính em mà tới giữa chân cầu là em quẹo vô Phạm Thế Hiển Tại nhà vợ em chổng Thì bữa đó là vừa qua tới chân cầu là em vừa qua đó luôn rồi Cái em ôm cua luôn Và lúc đó tốc độ cũng khoảng 90 á oh, Em ôm vô luôn mà thắng đâu được nữa đâu Hết thắng được rồi rồi em mới vợ em mới bay bay từ trên cầu bay xuống cầm cầu luôn trời ơi là cái xe là hai vợ chồng em là bay ra cái là cái xe văng xuống từ trên đầu xuống cầm cầu của hai chồng em này văng vô cái nóc nhà người ta trời trời trời mới rớt xuống trời ơi trời giống như là ông bà táo dán trần vậy một cái ấm trời đất ơi sao mình ngồi ngồi vừa, vừa cái xe cái ấm cái nữa trời nhìn vừa nhìn cái xe nó trời chết rồi tiền đâu sửa nữa Trời ơi, ông lợi cho tống mạng Trời ơi trời Cái vừa quay qua vợ em cái Trời nguyên cái kiến chí hậu cắm thẳng đầu đó luôn <laughs> trời ơi cái gì vậy trời cái quơ rồi nè vừa quơ qua một cái cái rớt xuống hên là dính cái tóc thôi chứ không có gì hết trời ơi <laughs> má ơi nó kể mà nghe nhột để nó chuyện kể mà nghe nhột ngạt cái xe làm sao dạ, còn xe, được không xe bán luôn rồi chị thấy chưa bán luôn tôi bán đi thấy ghê quá chắc tôi xuống cao lắm ủa nhưng mà là có một cái động cơ gì đó mà khiến cho hai đứa cưới nhau không dạ tại vì ba phun bị bệnh dạ rồi ba phương sợ là sau này không có cưới được nên ba kêu phương cưới rồi xong em mới qua nói bả là thôi đừng đám cưới nha em chưa đồng ý luôn anh <laughs> tại à ừ xong rồi dắt ba má hỏi ba má em luôn á sau đó là em mê cái nghề của của của chồng luôn dạ đúng rồi em thì không có thích xăm nhiều đâu nhưng mà tại vì do làm nghề á nên xăm từ từ từ mới thích chứ thật sự ngày xưa ừ. chưa có thích đâu ở được mấy năm một hai năm á là chuẩn bị muốn ờ, có cái để năm sau là tính có em bé rồi tại vì tuổi chung tuổi ráng luôn chuẩn bị cái em bé bắt đầu mấy nghe em em á nó mới về nó anh hai ơi nói gì không bầu em có bầu rồi nói ừ. trời xong ra xong rồi thôi thôi được rồi để thôi hai chồng nó bàn lại là thôi tạm gác cái chuyện con bằng bên để lo cho cho mình lấy vợ trước tại vì lúc đó là ba mất rồi thì ở nhà chỉ có má em với lại em em thôi dạ dừng lại ừ. hết cái, cái dự tính là dừng lại hết để là mua nhà cho nó ở riêng luôn là tại vì sợ nó nó công chị dâu em chồng ở chung nhau gây lộn cái kiểu mình không thích cho nên thôi mua nhà ở riêng luôn đi xong rồi bắt đầu mấy năm sau nữa bắt đầu tới năm 27 là muốn, mới muốn có con thì em mới đi khám bác sĩ ờ, đông tây y bác sĩ mới nói là thôi bây giờ là bị tinh trùng nó không có đầu cho nên nó rất là khó có con thì bắt đầu mới đi bắt thuốc nam thuốc bắc uống uống được uh, hết năm 2017 ờ, á nó cũng không có luôn xong rồi em mới nản thì là nản luôn nản quá rồi mới 2018 là nhậu gần năm xong rồi lúc đó là vợ em á mới ờ, mới buồn kêu em bỏ nhậu nói em không có bỏ nhậu được xong cái cái buồn quá giận em bỏ đi đà lạt chơi mình còn em cũng giận em bỏ đi luôn em bỏ đi về nha trang luôn nhậu đã ngồi cho đã xong rồi bắt đầu hai chồng là mới gây lộn quá trời cái vợ mới kêu thôi bây giờ xuống nói chuyện đi xuống về đà lạt đà lạt nói chuyện nói chuyện xong rồi bắt đầu mới thôi giờ về mình làm về đi ừ rồi xong rồi có gì bỏ qua hết lúc đó là vừa đi đà lạt về á là em chính chưa biết gì hết á hai tháng sau á vợ em mới rủ em qua cái quán cà phê mà lần đầu tiên em với vợ em quen nhau uống á ừ đi uống nước không ừ đi uống nước nhưng mà xui đóng cửa tối hai đứa mới chạy ra ngoài đó xui nó đi đi trễ quá nó đóng cửa lại cái hồi ngồi trước cửa luôn ngồi trước cửa quán đó rồi uống nước nó có gì vậy nó có quà tặng cho ông xã nè ừ. cái nó quà gì cái em lấy ra cái hộp lấy ra cái hộp cái mở qua cái là mấy cái hình hình của em với vợ em chụp đó giờ từ lúc mà hai lẻ hai lẻ bảy quen nhau tới bây giờ ừ. Trời lúc mình lật lật lật là mình đọc nhìn xong cái cái cái hình cuối cùng và cái quay thử thai ừ. Dạ, nó nó hai dập rồi lúc đó là cái niềm hạnh phúc của em là nó Ủa nó xỉu dạ nó cực kỳ nó cực kỳ hạnh phúc luôn lúc đó ừ. em tự nhìn vô cái em khóc luôn em nhìn như vậy dạ em cái em cũng khóc luôn <laughs> em em hai đứa em nhau khóc quá vậy khóc luôn ôi mà cái bà này bà cũng răng miêu bà làm cái chuyện mà làm cho người ta bị bị gọi là bị bị cái cảm xúc nó vỡ luôn ha em, <laughs> còn em lúc mà em thử cái cái que đó cái lúc đó em sao em nhớ là em mua trước cái phải 10 que á tại vì em không có tên á ủa làm sao mà em có bầu được em nghĩ vậy á em mua từ que bình thường có mười mấy ngàn em mua tới que hai ba chục ngàn cái mua que hai trăm mấy <laughs> hay mua em mua ba trăm mấy luôn cuối cùng vẫn là hai dập dạ vẫn là hai dập <laughs> anh nghe em kể và em nói về cái cảm xúc của em đó anh cũng xúc động bây giờ mình sẽ cho tụi nó vỡ mộng đúng rồi vậy thì những cái tật xấu của phương này nó nhiều không nhiều lắm nhiều lắm tật xấu mà xấu nhất của phương luôn là nhậu nhậu nhưng mà nhậu vô về có hành vợ hành con hay là dạ. thay đổi à, bản tính không ngày xưa thì không ở chung thì không biết còn sau này ở chung rồi là thôi đừng nói nhậu tới không biết chơi chăn gì hết về nằm lăn giữa nhà ngủ oh, no. trong thời gian đi nhậu là em nhắn tin kêu đi về là về ok dắt xe nè dắt xe 3 tiếng sau ông chưa thấy dắt về nữa mà em la la ổng trong lúc ổng nhậu có khi nào ổng bực ổng lớn tiếng đó anh thì cũng cự qua cự lại miết á ở vô ở vô dạ. em có hai cái xếp đồ một cái xếp xanh một xếp bán đồ mà vớ của ổng quăng từ ngoài cửa quăng cho tới toilet luôn cũng còn quăng lúc mà anh cứ bước vô là chỗ nào cũng có một chiếc vớ một chiếc vớ một chiếc vớ một chiếc vớ khắp đời vớ lẻ đó phải dạ, không đúng mà còn chiếc này không biết đâu nữa ngày xưa quen nhau lãng mạn lắm còn cưới nhau về lãng xẹt á thường thường người mà làm nhiều quá vô tâm lắm có tặng quà không không nhắc mới tặng không phải tiền đâu tặng em gom hết rồi <laughs> em phương rồi mỗi lần mà mình mua quà mình tặng bả thì bả xã hội mình một câu là tiền ở đâu đúng không dạ quỷ đen anh tôi có gọi là quỷ đen á <laughs> có hút thuốc không trời ơi hút thuốc thì đừng nói nhà em thì học trò em nhiều lắm ổng hút thuốc ổng quăng em không cho hút nhà nên em ra ổng hút em sẽ dục ra trước cửa mà ổng hút vậy thì học trò em có con trai không mà rồi cũng dục theo tới chiều tối anh mà gom chắc phải chắc bốn gói có luôn á oh, để em chửi em quét xong rồi em vô em chửi chửi từ thầy, tới chồng thầy và học trò cùng hút trời ơi nó hút ừ. rồi bây giờ tới phiên phương đó em thấy ờ, nó hoàn hảo đó nhưng mà được cái là bây giờ còn ờ, nóng tính không hồi xưa thì hiền lắm bây giờ càng lúc càng ngày càng nóng tính bản chất nó chị đại mà <laughs> mà mỗi lần cãi vã với em thì to tiếng hơn em hay là em ác tiếng cổ Dạ em to tiếng hơn cái em thua. Đứa nào cãi ờ, <laughs> thắng đứa nào? Bình trung bình 10 trận thì em thắng. Em thắng hết luôn, 10 trên 10 luôn hả? <laughs> Dạ 10 trên 10. Anh hỏi thiệt nghe có khi nào Phương động tay động chân với em không? dạ không chỉ có em thôi <laughs> nói là, là, đàn ông khổ lắm anh em để làm hốt thì thôi nó vẫn dưới cơ đúng không tại vì ờ, trong phương thì chỉ đi làm thôi còn em là ở nhà quán xuyến hết mà phương hay bị chửi lắm à em chửi phương mà vậy hả hello thì mà tự biết luôn á vậy giờ phương mong uh, vợ thay đổi cái gì em chỉ muốn vợ em là bớt nóng tính lại thôi nếu mà vợ em nóng vậy em nóng lên luôn theo vậy nữa thì hạnh phúc nó dạ hạnh phúc nó nó nứt nó lại nứt hơn nhiều hơn nữa thì thường là phụ đi nhậu về đó, anh biết chưa? đó có nghĩa là nó không nghe nên nó mới lầu bầu hoài bây giờ hai đứa tương tác đi à. bớt nhậu lại đi bên đây tự đột nhiên người ta Đúng bớt vậy. nóng à anh nói em cái lúc mà anh mà có đứa đầu tiên rồi anh mừng vô cùng luôn và để có kế hoạch thêm đứa thứ hai anh đã phải bỏ hết tất cả mọi thứ không cà phê không thuốc lá không hút rồi không cà phê không bia hoặc là nói em có không? một cái điều gì muốn nói với vợ và vợ có điều gì muốn nói với chồng đó. đây là cái dịp để cho các em có thể bày tỏ cái tình cảm của mình với người bạn đời của mình Thế em quay quay mặt đi đi Pin thể, à, các em mới tự nói chuyện với nhau tối đi sân khấu các em nhân cái dịp có chương trình về tuần son á, thì à, à, bà xã mong á, là ông xã luôn à, phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn đừng có nói nữa mà phải à, phải làm mà làm là phải có tâm một chút làm thôi mà giống như là chỉ giận hờn cái làm làm được vài bữa rồi thôi chỉ muốn là dành thời gian nhiều thôi vì à, ông xã lúc nào cũng ờ, bạn bè là đầu số 1 số 2 là chỉ có gia đình lớn của ông xã còn mình là một cái gia đình nhỏ cái gia đình gia đình gia, gia đình lớn thì chắc chắn chắc chắn mình phải quan tâm mình phải lo rồi nhưng mà vợ mình với con mình sẽ giống như là suốt của cuộc đời thì nói chung là mình ông xã phải cố gắng không? cố gắng để cho tất cả mọi thứ nó đều dung hòa với nhau hết rồi gia đình nhỏ của mình hai chồng mình với con mình thì mình cũng đã nói hết rồi mình cũng đã cố gắng mình đang làm thực hiện theo những cái mà chồng em muốn ừ, thì em trai hứa em sẽ sau này em sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình dành nhiều hơn cho bà xã với lại con mình ông xã nói là 10 14 năm qua chưa bao giờ mà ông xã có được một cái lời cầu hôn dạng là nó là đàng hoàng với bà xã cưới nhau cũng là ba bệnh mới cưới cũng là ừ này kia mới cưới nhân dịp này ông xã nếu mà cho bà xã chọn là một lần nữa bà xã có đồng ý làm vợ ông xã không ừ. bỏ qua tất cả làm vợ ông xã nha cho ông xã một lần nữa cơ hội để chăm sóc bà xã gia đình nha rất đồng ý đeo đi ông xã đeo cho bà xã đi trời đất ơi nó bật luôn rồi đó trời. đốt thiệt á tin không hai tuần nữa hoặc ba tuần nữa thử dính nữa <laughs> dính đàn trai nữa cái quan trọng là sau ngày hôm nay tất cả mọi thứ sẽ được dung hòa đúng rồi À. bạn bè đưa xuống số 3 nha dạ. phương yeah. nha nếu có tin vui gì nhớ báo cho chị vân và anh thượng biết nữa nghe yeah. Dạ. <laughs> yeah. hai đứa yeah. yeah. em, em mời luôn mời luôn đầy thái luôn rồi xin chào